Hi, chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh à, Đây là một cái căn nhà mà à, tụi Linh sẽ ở à, vài ngày ở Ý Thì à, tụi Linh tới đây cũng rất là trễ à, Khoảng 12 giờ tối Thường á, thì à, mọi người cứ à, à nghe đồn về à, Ý á, Ờ, nhất là ở ờ, có một số người nói là châu Âu sẽ ờ, không an toàn hoặc là cái gì cái gì đó thì mình xin đính chính nha là có một số thành phố giống như ở Rome hoặc là Paris gì đó thì nó sẽ ít có nó nó nó xô bồ nó lộn xộn giống như là ở mấy cái thành phố giống như Hồ Chí Minh đồ của mình vậy thôi nhưng mà ở cái những cái thành phố mà khác của châu Âu thì rất là thanh bình nha cả nhà và uh, khi mà tụi linh tới đây lúc 12 giờ tối có chuyện vui lắm từ từ linh không biết đường á có hẹn với cái người chủ nhà thì người chủ nhà ra nói là sẽ ra đón lúc mà linh đứng chờ thì lại có một chiếc xe chờ tới tụi linh nghĩ đó là cái cái xe của người chủ nhà tụi linh chào hỏi và bên kia cũng chào hỏi xong hai bên đứng nhìn nhau không biết nói gì hết là tại vì uh, uh, uh, bên linh thì nói là ô oh, uh, bạn tới đó đón tôi vào nhà đúng không các bạn cái người kia nói ủa tôi đâu có tới đón giờ ai đâu xong cứ nói qua nói lại cuối cùng thì à, biết ra là lộn người nhưng mà cái à, gia đình đó đó à, sẵn sàng à, dắt tụi linh tới cái chỗ hẹn tại vì cái đường này á nếu mà mình đi buổi tối thật sự ra mình, đi buổi sáng thôi thì cũng đã rất là khó khăn cho những người à, mới tới đất nước khác rồi và khi mình tới buổi tối thì còn khó hơn nữa thì, thì cuối cùng linh tìm được căn nhà thì mọi người thấy là à, nhà hồi tối tôi linh quay rồi đó ở trên cái clip kia thì ờ, cái nhà rất là à, mới nhưng mà xây cái kiểu rất là cổ nó hòa hợp với lại cái à, khung cảnh xung quanh của mình bây giờ thì à, linh đi vòng vòng linh quay ở ngoài cho mọi người xem nha rồi sau đó tụi linh đi biển chơi đây là cái đường phố mà linh nói là linh sẽ đi cho mình xem đó thì cái uh, khu phố này á lúc đầu mình tới mình tưởng là một cái cũng nắng quá trời luôn và cái công trình của họ cũng rất là đẹp có nhiều thôi thì đang sửa chữa nhưng mà đây là một phần khu cảnh ở xung quanh chỗ linh nở đường vắng lắm cả nhà nhưng mà buổi tối thì lại ồn khi được tiếng xe họ bên ý không nhà chạy tốc độ nhanh thật chứ bên hà lan và vào mấy cái đường thế này á đường giống như là có dân cư nhà ở đâu người ta chạy rất là nhẹ nhàng không có muốn làm ồn còn mình ở đây nè đây là nhà của linh ở đừng nói quá gần đường đi dù mình đóng cửa sổ kính là cái phòng ngủ nó cũng phía trong nữa nhưng mà nó vẫn ồn cực kỳ luôn cả nhà ơi được cái là ở đây đẹp gần chỗ này có cái tiệm bán đồ ăn sáng có vài món thôi nhưng mà linh thấy là phong phú tại vì sáng và chiều họ bán khác nhau có rượu có bia nữa mình vào ăn sáng xong thì mình sẽ đi ra biển Rồi Linh đang đi xuống một bãi biển khác Nhìn nước biển xanh rì luôn á cả nhà Ở phía xa xa Nhưng mà công nhận là nóng <laughs> kinh khủng thì có Nóng lắm luôn Nóng cháy da luôn Nói chung là cái chuyến này về là coi như là tốn rất là nhiều tiền để dưỡng da lại cả nhà ơi này sỏi không à Mấy viên sỏi nó rất là tròn luôn này, Bên này thấy nó dễ chứ Thank you. ở đây có nhiều cái cây cọ lắm nha cả nhà nhưng mà nó nằm phía bên trong á chứ không phải bên này cho nên mình không có thấy được gần Linh á, tính tới cái mấy cái nhà hàng gần bãi biển ăn nhưng mà trời ơi ở đây họ mở cửa trễ lắm nha cả nhà họ mở cửa 8 giờ mà là 6 giờ 6 giờ mấy á, là mình đã rất là đói bụng sau khi bơi xong rồi cho nên tụi Linh đi vòng vòng và kiếm trên cái mấy cái à, mấy cái website á thì họ nói là cái quán này ngon cái quán này giống như là cái quán bình dân thôi chứ không phải là nhà hàng gì hết nhưng mà bên trong thì rất là đông khách ờ, họ mở cửa sớm hơn mấy cái nhà hàng một chút cho nên mình có thể vào ăn được ờ, và để mình xem thử coi là mình vào đây mình ăn có ngon không nhé đây là bốn cái bánh con có gì trong con mở lên cho má coi tên nhà hàng xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của linh